Xin chào quý vị đang à, theo dõi chương trình trực tiếp giới thiệu Hyundai Tucson 2017 thế hệ mới ngày hôm nay. À, kính thưa quý vị, Hyundai Tucson có thể nói là một trong những mẫu xe thành công bậc nhất của Hyundai trên toàn thế giới. À, sau 13 năm, chính xác là 13 năm à, phát triển thì Hyundai Tucson đã bán được khoảng 5 triệu chiếc trên toàn thế giới, một con số một con số có thể nói là khá là thành công còn Hyundai Tucson tại Việt Nam thì thế hệ mới này đã được chính thức giới thiệu vào tháng 8 năm 2015 và sau 2 năm thì Hyundai Tucson cũng đã gặt hái được rất là nhiều thành công cũng như là nhận được rất là nhiều những đánh giá cao từ phía khách hàng và người tiêu dùng. Và tháng 8 năm 2017 chỉ sau khoảng 2 năm à, chính thức được à, phân phối dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc thì Hyundai Thành Công đã chính thức lắp ráp chiếc Tucson thế hệ mới 2017 này trên những công nghệ cũng như là quy trình hiện đại bậc nhất của Hyundai toàn cầu. Và với những quy trình và công nghệ hiện đại bậc nhất này có thể kể đến như dây chuyền hàn, robot tự động hoàn toàn giúp cho từng mối hàn trên chiếc à, túc sơn đều đạt được những độ chính xác cao cũng như là quy trình kiểm tra chất lượng của Hyundai thành công cũng được kết nối với hệ thống kiểm tra chất lượng của Hyundai toàn cầu. Do đó thì chiếc Hyundai Tucson xuất xưởng tại Việt Nam hay chiếc túc sơn xuất xưởng tại Mỹ hay Hàn Quốc đều có chất lượng như nhau. Bên cạnh đó chưa kể đến là khi lắp ráp tại Việt Nam thì Hyundai Thành Công đã có nhiều sự can thiệp hơn ờ, vào những cái sự tinh chỉnh trong hệ thống vận hành hay những cái trang thiết bị tiện nghi giúp cho chiếc túc sơn tại Việt Nam ờ, có cái sự ờ, phù hợp hơn với điều kiện đường xá khí hậu cũng như là những cái thói quen sử dụng của người tiêu dùng Việt Nam. Trước khi đi vào những cái vận hành hay là những ờ, trang thiết bị ờ, tiện nghi cũng như là sự ưu việt của chiếc túc sơn này thì trước tiên tôi xin giới thiệu qua một chút về thiết kế ờ, cũng như là những cái tính năng mới của chiếc túc sơn 2017 thế hệ mới xin mời quý vị quý vị có thể nhìn thấy là chiếc túc sơn 2017 thế hệ mới vẫn sở hữu cái thiết kế giống như cái phiên bản nhập khẩu cách đây 2 năm đó là cái ngôn ngữ thiết kế điêu khắc dòng chảy 2.0 gồm cặp đèn pha nối liền với cái bộ lưới tản nhiệt hình lục giác với ba nan trông rất là thể thao và mạnh mẽ à, quý vị có thể nhìn thấy đây là cặp đèn à, pha projector dạng kép với hai projector với công nghệ led giúp cho chiếc xe có đạt được cái chiếu sáng rất là tối ưu đặc biệt là buổi tối thì đảm bảo cái tầm quan sát cho lái xe cũng như là với công nghệ led này thì cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu như là thân thiện với môi trường ở phía dưới thì vẫn à, giữ nguyên giải đèn daylight giải đèn ban ngày công nghệ led giúp cho những xe nổi bật khi chúng ta di chuyển vào ban ngày vân vân à, chúng ta có thể lui lại phía sau xe một chút thưa quý vị à, chiếc túp sơn 2017 thế hệ mới vẫn giữ nguyên được cái thiết kế rất là à, thưa quý vị đây là cái tính năng ờ, cốp điện thông minh kết hợp với chìa khóa smart key do đó là cốp điện cũng đã tự mở khi tôi đứng ở phía sau cặp đèn phía sau cũng sử dụng công nghệ led trên cả cặp đèn phanh ở phía trên nữa một điểm mới trên chiếc túp sơn này đây là bản turbo quý vị có thể nhìn thấy đây là chữ turbo màu đỏ rất nhẹ nhàng nhưng mà thể hiện một sự uy lực rất là mạnh mẽ lát nữa thôi tôi sẽ giới thiệu tới quý vị là cái chữ turbo này có ý nghĩa như thế nào và nó được gắn với hệ thống vận hành của chiếc xe như thế nào ở phía dưới thì chúng ta thì nhìn thấy đây là cặp ống xả dạng kép tạo nên một cái tính thể thao cho chiếc xe ở phiên bản này thì ờ, nhìn từ phía ngoài chúng ta có thể thêm một cái sự nhận biết nữa đó là cái đèn à, cái xin lỗi quý vị đây là cái anten dạng vây cá mập rất hiện đại và thể thao chưa hết ở Phía dưới chúng ta có thể nhìn thấy đây là phiên bản turbo. Ở phiên bản turbo này thì chiếc xe được trang bị à, mâm 19 inch 5 lan với dạng diamond cắt kim cương cắt trông rất là thể thao bên cạnh đó thì à, với bộ mâm này thì chiếc xe cũng được trang bị bộ lốp vận hành cũng rất là thể thao đó là bản lốp 245 45R19 bản lốp 245 này thì à, chính là cái kích thước bề ngang của lốp ạ nó rất là lớn giúp cho chiếc xe uh, vận hành ổn định hơn đặc biệt là khi chúng ta phải đi những cái con đường đèo dốc hay phải vào cua uh, dốc okay. Ờ, kính thưa quý vị thì Hyundai Tucson cũng như những mẫu xe khác của Hyundai được trang bị chìa khóa Smart Key và Smart Key là chìa khóa thông minh. Với chìa khóa này thì chúng ta có thể là đóng mở cửa rất là đơn giản vâng Tuy nhiên thì với chìa khóa này đã sẵn sàng ở trong túi thì khi tôi tiến lại gần xe tôi tiến lại gần xe thì cái gương chiếu hậu nó sẽ tự động mở ra và cái ở đây có một cái đèn quý vị có thể nhìn thấy đây là một cái đèn để soi cái bậc lên xuống của chúng ta giúp chúng ta à, nhìn xe cũng như là di chuyển vào trong xe nó dễ hơn đặc biệt là trong những cái buổi à, trời tối thì chúng ta khó định vị cái xe của mình và trên tay nắm cửa Macron này thì chúng ta cũng dễ dàng đóng mở cửa xe thông qua một nút bấm trên tay nắm cửa mạ chrome rất là tiện ích à, như lúc nãy thì quý vị có thể thấy khi chúng ta à, đã đang cầm cái chìa khóa smart key này thì chúng ta tiến lại gần ở phía sau xe ấy. chúng ta tiến lại gần phía sau xe thì cốp xe sẽ hệ thống radar sẽ tự động quét và tự biết là chúng ta đang có nhu cầu mở cái cốp điện này đây là cốp điện của mình Ờ, đặc biệt là khi chúng ta phải mang vác đồ ví dụ như tôi đang cầm đồ đây tôi tiến lại gần phía sau xe thì cốp xe sẽ tự động mở ra và đặt đồ vào đây một cách rất là đơn giản giúp chúng ta dễ dàng hơn khi phải mang vác đồ cất vào cốp à, chúng ta có thể đóng cốp xe thông qua một cái nút bấm ở trên này và cái cốp điện này cũng được trang bị hệ thống chống kẹt rất là nhạy chẳng may ờ, chúng ta có một cái chướng ngại vật đặt vào hoặc có một cái vấn đề gì đó Ờ, tác động ở toàn bộ uh, xung quanh phần cốp xe thì cốp xe sẽ tự động mở lên giúp chúng ta an toàn hơn khi sử dụng à, Và sau đây thì tôi sẽ giới thiệu một vài những cái trang bị tiện nghi của chiếc Tucson 2017 thế hệ mới này à, Kính mời quý vị À, kính thưa quý vị thì chìa khóa thông minh Smart Key đã ở trong túi quần tôi rồi và bây giờ tôi sẽ khởi động chiếc xe. Ông Ngô Quang Phúc, Phó Tổng Giám đốc Him Lam Thông qua một nút bấm. Quý vị có thể nhìn thấy là nội thất của chiếc túc sơn thế hệ mới này được sử dụng màu be và cái màu sắc này thì giúp cho cái không gian trong xe nó có một cái cảm giác gì đấy uh, nó rộng rãi hơn tất nhiên túc sơn với cái trục cơ sở là 2670 mm thì cũng là một cái uh, kích thước rất là lớn trong phân khúc rồi tuy nhiên với cái màu sắc như thế này thì thực sự là tôi cảm thấy nó tạo một cái cảm giác nó dễ chịu và nó ừ, thân thiện hơn với tất cả các hàng ghế um, chiếc xe được trang bị nội thất da với các vật liệu rất là cao cấp ở phía trên chúng ta thể nhìn thấy đây là nhựa mềm ở ờ, kính thưa quý vị ghế lái của chiếc túc sơn này được chỉnh điện 10 hướng chính xác là 10 hướng à, bên cạnh đó thì ghế phụ cũng được chỉnh điện 8 hướng giúp cho các hàng ghế đều có thể là tìm được một cái vị trí ờ, thoải mái cho mình khi ngồi ở trên xe vô lăng của xe thì cũng được bọc da và điều chỉnh 4 hướng Bên cạnh đó thì quý vị có thể nhìn thấy vô lăng của Tucson được trang bị rất là nhiều các phím chức năng khác nhau. Ở bên tay trái của tôi là các phím điều chỉnh về âm lượng. Thay đổi các chế độ. Um... Quý vị có thể nhìn thấy. Ở phía dưới thì là chúng ta có thể là ngắt và nhận cuộc gọi đây là tính năng sử dụng cái kết nối bluetooth ừ, của hệ thống chúng ta có thể là kết nối à, bluetooth điện thoại chúng ta và hệ thống của xe giúp chúng ta rảnh tay hơn khi lái xe đặc biệt là rất là an toàn ở bên tay phải là tính năng cruise control tính năng này sử dụng cũng rất là đơn giản thôi chúng ta khi chúng ta nhấn vào đây thì ờ, đồng hồ sẽ báo là tính năng cruise control đã được kích hoạt khi chúng ta chạy ở tốc độ bao nhiêu chúng ta chỉ việc là gạt cái cần gạt này thì xe chúng ta sẽ tự động cài đặt cái tốc độ đó và khi nào chúng ta đạp phanh thì cái tính năng này sẽ bị ờ, ngắt ở bên này thì chúng ta có thể là chuyển các bài hát hay là chuyển các ờ, chế độ khác nhau ngoài ra ở phía màn hình trung tâm chúng ta có thể nhìn thấy là có rất là nhiều các chức năng khác nhau mà chúng ta có thể cài đặt về âm thanh về ánh sáng về ờ, các cái tính năng đóng mở cửa vân vân rất là nhiều tính năng khác nhau Hyundai Tucson thì được trang bị hệ thống giải trí multimedia thông qua hệ thống giải trí trung tâm và 6 loa được trang bị quanh xe ở phía trên thì là có 4 loa mỗi bên cánh cửa có hai loa một loa chung một loa chép và toàn bộ hệ thống giải trí sẽ được kết nối thông qua một cái USB phía dưới à, quý vị có thể là copy những bản nhạc yêu thích, những MV mà chúng ta yêu thích để chúng ta giải trí trong những khoảng thời gian trống khi phải dừng xe vân vân. Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể kết nối Bluetooth để phát những cái bản nhạc mà chúng ta yêu thích ở trên điện thoại của chúng ta. Đặc biệt hơn thì cái màn hình này là màn hình cảm ứng 8 inch. Màn hình cảm ứng này thì thể hiện được tất cả những cái chức năng điều khiển khác nhau chúng ta có thể nghe nhạc xem video xem ảnh chúng ta có thể kết nối thông qua hệ thống Apple CarPlay rất là hiện đại và đặc biệt hơn nữa thì Hyundai Tucson cũng như những cái mẫu xe khác của Hyundai thì đều được trang bị cái hệ thống dẫn đường navigation phát triển dành riêng cho thị trường Việt Nam. hệ thống này thì chúng ta có thể là đi bất kỳ cung đường nào mà chúng ta không phải lo lắng trong cái việc hỏi đường hay bị lạc đường vân vân bên cạnh đó thì có rất nhiều các thông tin hữu ích khác như những thông tin đại lý nơi gần nhất thí dụ như đây tại vị trí tôi đang đứng đây thì Hyundai Phạm Hùng là cái đại lý gần nhất tôi có thể nhấn vào đây và di chuyển thẳng đến đại lý Hyundai Phạm Hùng vâng từ đây đến đại lý Hyundai Phạm Hùng chỉ 3,6 km chúng ta có thể di chuyển ngay đến đại lý Hyundai Phạm Hùng rất là đơn giản Ờ, kính thưa quý vị thì Hyundai Tucson được trang bị hệ thống điều hòa hai vùng khí hậu. Chúng ta có thể là sử dụng chung một nhiệt độ cho hai bên và có thể là thay đổi nhiệt độ khác nhau tùy theo chúng ta mong muốn. Bên cạnh đó thì hệ thống điều hòa này cũng được kết nối thêm với một cửa gió ở phía sau giúp cho hàng ghế phía sau có thể dễ dàng có được cái nhiệt độ mát mẻ đặc biệt là trong những cái ngày hè nóng lực như bây giờ kính thưa quý vị Hyundai Tucson được trang bị rất là nhiều các cái hộp để đồ khác nhau xung quanh tôi nó đếm trên dưới 10 cái hộp để đồ hai bên cánh cửa cốp để đồ cốp trung tâm chúng ta có thể để điện thoại hoặc là những cái chai nước vân vân Đặc biệt là cái cốp để đồ này thì được kết nối với hệ thống làm mát giúp cho những cái vật dụng của chúng ta nếu cần thiết làm mát thì chúng ta có thể là mở cái cửa gió làm mát đấy ra giúp cho những đồ dùng chúng ta được mát hơn. Ở phía trên quý vị có thể nhìn thấy Hyundai Tucson được trang bị cửa sổ trời panorama, cửa sổ trời toàn cảnh. chúng ta dễ dàng mở ra một cái khoảng trời cho chúng ta gần gũi hơn với thiên nhiên và thân thiện hơn với môi trường à, kính thưa quý vị à, ờ, tiện thì tôi ngồi ở trong xe thì tôi cũng giới thiệu luôn tới quý vị về một vài những cái trang bị à, vận hành liên quan đến vận hành của chiếc xe như tính năng cruise control vừa rồi tôi cũng đã nói tới quý vị rồi ở phía dưới đây thì chúng ta có thể nhìn thấy rất là nhiều các cái chức năng khác đây là phanh tay điện tử với phanh tay điện tử này thì chúng ta có thể là kéo lên là hệ thống phanh tay sẽ tự động kích hoạt nhấn xuống hệ thống sẽ tự động bỏ đi bên này là tính năng drive mode là tính năng can thiệp vào hệ thống vận hành của xe bao gồm 3 chế độ Eco, Sport và Normal. Cái tính năng này sẽ can thiệp vào cái độ nặng nhẹ của vô lăng này, cái tốc độ chuyển số cũng như là độ nhạy của chân ga giúp cho đáp ứng tối đa nhu cầu khác nhau của khách hàng có thể là lái xe một cách nhẹ nhàng êm ái và tiết kiệm nhiên liệu thì chúng ta chọn chế độ eco chế độ này thì phù hợp khi chúng ta di chuyển xe ở trên phố còn tính năng sport thì đáp ứng tối đa những cái nhu cầu À, cần một cảm giác mạnh hay là cần phải à, bứt tốc hay đạt một cái tốc độ cao thì chúng ta chuyển sang chế độ sport thì với chế độ sport thì chúng tôi đã thử nghiệm và cái khả năng đạt từ 0 lên 100 km h chỉ trong khoảng 9,5 đến 9,6 giây thôi rất là ít ở bên này chúng ta nhìn thấy đây là tính năng auto hold tính năng hỗ trợ xuống dốc và với phiên bản turbo thì có thêm một cái tính năng đó là hỗ trợ đỗ xe. Với tính năng này thì ờ, giúp cho chúng ta dễ dàng khi ờ, đỗ xe trên phố bởi chiếc túc sơn được trang bị hệ thống cảm biến cả phía trước cả phía sau xe. Với 8 cảm biến tất cả. Và sau đây thì xin mời quý vị ờ, bước ra ngoài chúng ta xem cái phiên bản turbo này có gì khác so với những phiên bản trước đây mà Hyundai thành công đã nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam. thưa quý vị, với Túc Sơn 2017 thế hệ mới thì Hyundai thành công giới thiệu tới ba lựa chọn động cơ khác nhau lựa chọn uh, thứ nhất đó là phiên bản 2.0 lít động cơ nu mà trước đây Hyundai Thành Công đã nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam động cơ này thì cho công suất cực đại lên tới 156 mã lực Tuy nhiên thì ờ, với Hyundai ờ, Tucson 2017 thế hệ mới Hyundai thành công phân phối thêm hai động cơ nữa. Đó là lựa chọn động cơ diesel 2.0 lít EVGT giúp công suất cực đại lên tới 185 mã lực. Nhưng cái điều hấp dẫn hơn, thú vị hơn chính là cái phiên bản động cơ này Đây là phiên bản turbo Phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp à, Dung tích chỉ 1.6 lít thôi Nhưng công suất cực đại lên tới 177 mã lực Tại vòng tua là 5.500 vòng trên phút Và mô men xoắn cực đại lên tới hơn 260 Nm tại vòng tua từ 1.500 đến 4.500 vòng trên phút Đây thực sự là những con số rất ấn tượng Chúng ta cùng à, nó xem động cơ này như thế nào Vâng, khối động cơ này thì trông nó hơi nhỏ một chút bởi vì nó chỉ có 1.6 thôi. Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy đây là hệ thống tăng áp của xe. Chúng ta nhìn thấy đây là chữ TGDI thể hiện là turbo là tăng áp và GDI là phun nhiên liệu trực tiếp. Với công suất 177 mã lực thì chúng ta có cảm giác Vâng, chính xác là ngang với động cơ 2.4 lít trên Hyundai Santa Fe. Và đặc biệt là cái mô men xoắn đạt cái giá trị cực đại ngay tại vòng tua 1.500 vòng trên phút. Do đó cái cảm giác thể thao nó luôn thường trực ở trên chân ga của chiếc xe này. Và quan trọng hơn nữa, phiên bản turbo này được trang bị hộp số tự động 7 cấp liệp kép. Với hộp số tự động 7 cấp liệp kép này thì chiếc xe cũng có cái khả năng vận hành thể thao và mạnh mẽ hơn và cái động cơ turbo GDI kết hợp với hộp số hợp kép 7 cấp cũng là cái trang bị đầu tiên mà chúng ta thấy được ở cái phân khúc crossover hạng trung này à, Kính thưa quý vị, bây giờ thì ờ, xin mời quý vị hãy cùng tôi trải nghiệm thử một vài ờ, khả năng vận hành của chiếc Túc Sơn 1.6 lít turbo GDI hộp số tự động liều kép 7 cấp xin mời quý vị với động cơ 1.6 lít turbo Jedi cùng hộp số liệp kép 7 cấp thì nó hơi một chút khác biệt so với phiên bản trước đây bởi vì khi tôi ngay khi tôi để cái chế độ D thì đồng hồ cũng báo là chúng ta đang ở cái số đầu tiên đó là D1 đó, và bây giờ tôi bắt đầu di chuyển với cái bản lốp là 245 chúng ta dễ dàng cảm nhận cái sự bám đường của cái bộ lốp này nó rất là tốt rất là ổn định nghiệm và nhận thấy rằng cái động cơ và hộp số tự động liệp kép 7 cấp có cái khả năng chuyển số ờ, rất là mượt mà cũng như là cái khả năng vận hành của chiếc xe ổn định ở một cái vòng tua thấp rất là tốt chẳng hạn như là tôi đang đi ở tốc độ ba mươi km, ba mươi lăm km trên giờ 50 km/h thì vòng hộp số đang để ở cấp số 4 và vòng tua chỉ khoảng 1250 vòng trên phút. Với những cái tính năng này thì chúng ta dễ dàng ờ, cảm nhận được là chiếc xe nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn tôi sẽ thử nghiệm chiếc xe ở tốc độ khoảng 70 80 km h và 100 km h để chúng ta xem được ờ, cái đồng hồ vòng tua của chiếc xe nó sẽ duy trì ở cái tốc độ vòng tua bao nhiêu và nếu đi trong phố thì chúng ta nên sử dụng cái chế độ là chế độ eco với chế độ Eco này thì vô lăng của xe sẽ nhẹ nhàng hơn động cơ của xe cũng như là hộp số sẽ kết hợp để chuyển số ở cái vòng tua thấp giúp cho xe vừa nhẹ nhàng vừa êm ái cũng như là tiết kiệm nhiên liệu cùng với việc thử nghiệm cái tính năng vận hành của động cơ 1.6 lít turbo GDI và hộp số tự động liên kép để cấp thì chúng ta cũng kiểm chứng luôn cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu của động cơ này cái mức độ nhiên liệu của động cơ này sẽ như thế nào cái tốc độ dưới 100 km/h cái tính năng hiển thị cái cấp số của hộp số ở trên màn hình công tơ mét thì chúng ta dễ dàng biết được là chiếc xe của chúng ta đang vận hành ở cấp số mấy để giúp chúng ta có thể nhẹ nhàng điều chỉnh chân ga hơn Và bây giờ trước tiên thì tôi sẽ di chuyển ở tốc độ khoảng 70 km h xem cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu của chiếc Túc Sơn turbo GDI này là bao nhiêu Và tốc độ 70 km/h thì chiếc xe đã vận hành ở cấp số 7 hộp số liệp ghép 7 cấp bật cái tính năng cruise control để giữ nguyên cái tốc độ này xem cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu của xe là bao nhiêu hiện nay thì ờ, đồng hồ vòng tua của Tucson đang ở mức 1250 vòng trên phút và đang duy trì đồng hồ tiêu thụ nhiên liệu trung bình đang báo là 5,3 lít trên 100 km trung bình đang báo có 5 lít thôi Con số rất là ấn tượng với một động cơ tăng áp turbo GDI mà công suất 177 mã lực Tôi xin nhắc lại 177 mã lực Hơn một mã lực so với động cơ 2.4 lít trên Santa Fe Và đồng hồ đang tiếp tục giảm nữa Bây giờ chỉ còn 4,6 lít trên 100 km thôi Ok giờ chúng ta sẽ thử nghiệm tăng tốc lên khoảng 100 km trên giờ xem chiếc xe này nó sẽ tiêu thụ nhiên liệu như thế nào và cái đồng hồ vòng tua cái mức độ vòng tua của chiếc xe là bao nhiêu khoảng 1.800 vòng trên phút hay 1.900 vòng trên phút con số khá là bất ngờ với động cơ chỉ 1.6 lít và với phiên bản Túc Sơn Turbo như tôi có trình bày từ trước là chiếc xe được trang bị bộ lốp bản 245 45R19 Bản lốp này à, nhỉnh hơn 20mm so với bản lốp à, tiêu chuẩn của Tucson là 225 Thì với bản lốp lớn này thì chúng ta đi chạy tốc độ cao có một cảm giác nó đầm và chắc hơn Bên cạnh đó thì cảm giác xe vận hành êm ái và cái độ ồn nó cũng được cải thiện đáng kể và bây giờ tôi sẽ thử xem cái chế độ sport nó sẽ như thế nào khi chúng ta chuyển sang chế độ sport mới cảm nhận rõ rệt ngay đó là vô lăng đầm chắc và nặng hơn tôi thử nghiệm hiện nay chúng ta đang đi 70 km h và tôi thử đạp ga xem cái vận hành của động cơ này nó như thế nào hơn 2 giây thôi là chiếc xe từ khoảng 670 đã lên ngay 100 km h vòng tua thì liên tục di chuyển ở tốc độ vòng tua khá cao 2.500 3.000 vòng trên phút thưa quý vị Hyundai thành công giới thiệu à, vào thị trường Việt Nam tới 4 phiên bản khác nhau trong đó thì có hai phiên bản là động cơ xăng 2.0 lít một phiên bản động cơ diesel và một phiên bản động cơ 1.6 lít turbo GDI cùng với đó thì Hyundai thành công đưa vào 6 màu sắc khác nhau cho khách hàng lựa chọn cũng như mang đến một chế độ bảo hành rất là tốt đó là 3 năm hoặc 100.000 km Chế độ bảo hành này cũng được áp dụng cho tất cả những mẫu xe được lắp ráp tại Việt Nam. Vâng và tôi cũng hy vọng rằng trong thời gian tới quý vị sẽ cảm thấy thú vị hơn, cảm thấy yêu thích hơn sản phẩm này và có thể là sở hữu cho mình một chiếc Tucson 2017 à, thế hệ mới để tự mình cảm nhận sau vô lăng của chiếc xe. Và có lẽ là thời gian cũng không cho phép tôi xin kết thúc cái bài giới thiệu trực tiếp của mình tại đây một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.